đây là hoàn cảnh của ờ, chú ờ, Ngọc Lận Như Trai có một con heo chú ờ, vừa thăm vừa biết có ai thương tình giúp đỡ cho chú không Thanh Bình anh à, này anh à, là nhạc chơi chơi đóng chiếc xe chiếc xe thực kỳ luôn nói cho ba chục năm xe của chú chú không có vợ hả chú à, xe của chú à, có một không hai quý vị à, nhớ chia sẻ dùm quý vị ơi chú biết nữa chú đi lặt nhặt ve chai treo lũ cũ ừ. chú ờ, xe của chú đông khéo quá cái chuyện lạ của Việt Nam ảnh đang ờ, bỏ ờ, đạp giấy để nhặt về bán ngày kiếm cũng năm chục trăm nhớ à, chia sẻ à, cô chú chú không vợ không con Thank you. nay ảnh à, không giờ không con ảnh đi à, lụm à, đồ phế liệu anh đóng cái xe mình đẹp không ảnh không vợ không con nữa anh hai ảnh ở lúc trước ảnh ở trong đình giờ chủ đình người ta đuổi ảnh đuổi ảnh rồi ảnh đi sau hè chỗ nhà thương bệnh viện chỗ đồng thi à, cô chú anh chị anh đang ngồi mặt lên kia chơi nắm cái xe khéo không chứ chú đang đẩy xe đi chú đang đẩy xe đi rồi cô đẩy gì